con vô tình qua phải không khi bấy lâu hờn bao ngày qua dõi tìm những chân trời xa cõi đời đắm mê mà quên còn đó bên ta mẹ già còn nào quên những ngày làm nấu chiến miên thân co lặn lối chất chiêu núi con lớn khôn thành ôi ngày xưa áo mẹ và vai sờn thưa bữa chiều bát cơm cà dưa thương quá tấm thân mẹ già bàng hoàng thay đêm nay con mơ thấy một ngày buồn mẹ đi như áng mây bay về trời trong lòng con ấp u hình anh mẹ yêu áo sơn một đời chất chiêu hy sinh dẫu cho khó nghèo từ ngàn xưa bóng hình người mẹ việt nam dẫu là đơn sơ bần hàn vẫn dạng người với thời gian vô tình qua phải không khi bấy lâu ở hưng mẹ bao ngày qua dõi tìm những chân trời xa cõi đời đắm mê mà quên còn đó bên ta mẹ già còn nào quên những ngày làm lũ chiến miên thân co lặn lối chất chia nuôi con lớn khôn thành người ôi ngày xưa áo mẹ và vai sần thương bữa chiều bát cơm cá dưa thương quá tấm thân mẹ già bàng hoàng thay dậy tự nhiên con rơi nước mắt gió mây bay qua trời còn dây dứt bao nỗi lầm ngày ấy đã gây đau lòng mẹ yêu trong lòng con hình ảnh mẹ yêu áo sơn một đời chất chiêu hy sinh dấu cho khó nghèo từ ngàn xưa bóng hình người mẹ việt nam dẫu là đơn sơ bần thần vẫn dạng người với thời gian mẹ ơi hai tiếng chưa chắn ngàn ơn khôn lớn phút giây lìa xa